đây bếp đã khóa ga thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công của bếp bên trái này Đây điện thoại của tôi cũng đã khóa ga được rồi tôi đo thử cho các bạn xem nhiệt độ bao nhiêu mà nó khóa ga này nó đã nguội rồi nó còn 280 độ nó khóa ga nãy giờ nó nguội bớt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 thời gian sạc á, thì các bạn sử dụng các bạn có thể sạc được khoảng 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 tháng để sử dụng thì các bạn kéo cái hộp pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc sẽ không có lắp vừa vào được Đây, viên sạc này sẽ không có lắp vừa vào được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 bếp này thì nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có tích hợp những chức năng tiện ích giúp cho các bạn là có thể nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn hẹn giờ muốn hẹn giờ tắt bếp thì các bạn có thể mua thêm cái ờ, thiết bị hẹn giờ này giá là 80 nghìn một cặp để sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn lấy cái cục sạc đó chúng ta đang cắm vào bếp đúng không rồi chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này chúng ta cắm vào điện thôi các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ để mức một phút để thử nè sau đó các bạn lấy pin ra để bếp nó không còn nguồn điện nữa khi cái mà cái thiết bị này nó hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga và các bạn có thể dùng nó để hẹn giờ tắt bếp nấu hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra khi mà các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật và các bạn gặp vấn đề về ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ có thể là do cái bình ga chúng ta sử dụng nó sắp hết làm cho ga yếu tạo nên lửa đỏ hoặc là cũng có thể do cái van ga chúng ta nó điều tiết cái lượng ga không có ổn định thì ở đây chúng tôi bán kèm một cái van ga 50 lớp cho các bạn để kèm sử dụng nếu mà các bạn muốn mua sử dụng về hứa cái van này chúng tôi bán là 130.000 hỗ trợ các bạn để sử dụng những người khác họ sẽ bán là 160.000